Thưa quý vị và các bạn, báo Indonesia chế nhạo U22 Việt Nam, cổ động viên thì lại phát dồ với Đông Timor. Báo chí Indonesia lấy thành tích ghi bàn của Malaysia để so sánh và tạo sức ép với đoàn quân của huấn luyện viên Philippines Chelsea. Tờ Pontianak của Indonesia so sánh thành tích ghi bàn của Hồ Malay và U22 Việt Nam với bài viết Malaysia chỉ cần một trận để săn bằng kỷ lục của Việt Nam. Xem bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 2023 Tác giả nhận định Malaysia chỉ mất một trận để ghi 5 bàn thắng bằng hai trận của Việt Nam tại vòng đấu bảng. Họ cũng là đội được ghi nhiều bàn nhất trong một trận sau SEA Games năm nay. Những gì Việt Nam đã làm được ở hai trận thì Malaysia chỉ cần có một. Đó là chi tiết cho thấy được sự đáng sợ của bầy hổ. Cổ động viên phát dầu vì Timor Leste Ở lượt trận thứ ba bảng A SEA Games 32, U22 e Timor-Leste đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại U22 e Philippines với tỷ số 3-0. Chứng kiến màn trình diễn của đoàn quân huấn luyện viên Park Santi, nhiều cổ động viên đã thể hiện sự ngưỡng mộ. Một bình luận cho hay, Timor-Leste nay đá phiêu quá, xem cứ như là một đội châu Âu. Một ý kiến khác lại tấm tắc khen ngợi. Tuy người nhỏ con, nhưng Timor-Leste có lối đá rất đẹp mắt, thoát pressing cực nhanh, chạy chỗ hợp lý, dứt điểm tinh tế như là một câu lạc bộ châu Âu hay là U22 e Timor-Leste đá như là Barcelona. Kỹ thuật và phối hợp rất có nét. Nếu chân sút tốt thì có lẽ họ phải thắng 6 bàn mới đúng. Hoặc là U22 e Timor-Leste đá như là Man City, thoát pressing tốt nhưng điểm yếu của họ thì vẫn là những pha truyền bóng quyết định cuối cùng. Kịch bản để U22 e Việt Nam vào bán kết SEA Games 32, Thái Lan hay Malaysia về nước Cơ hội giành tấm vé đi tiếp của U22 Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng từ kết quả của trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Đến thời điểm hiện tại, ở bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32 đã diễn ra được hai vòng đấu. Tuy nhiên, cuộc đua giành tấm vé góp mặt ở bán kết vẫn đang diễn ra khá cân bằng. U22 Việt Nam đang là đội bóng dẫn đầu bảng với hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, những đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Philip Chozier đối đầu lại là những đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, đó là Lào và Singapore. Vào chiều ngày 6 tháng 5 sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Trận đấu này sẽ ảnh hưởng quan trọng đến cơ hội giành vé dự bán kết của U22 Việt Nam. Nếu như U22 Malaysia có thể đánh bại Thái Lan ở bán kết thì đội bóng này sẽ có 6 điểm như là những chiến binh sao vàng. Điều này đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam chỉ cần 2 điểm ở trận đấu quan trọng cuối cùng để giành vé đi tiếp, tức là hai trận hòa. Trong trường hợp này thì Việt Nam có tối đa là 8 điểm trong khi Thái Lan chỉ có tối đa 7 điểm và số điểm tối đa Malaysia có thể giành được là 10 điểm. Trong trường hợp U22 Thái Lan chiến thắng trước U22 Malaysia thì U22 Việt Nam sẽ có khả năng cao giành vé sớm dự SEA Games 32. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Philip Chozier chỉ cần chiến thắng trước U22 Malaysia ở trận đối đầu trực tiếp là sẽ chính thức giành lấy tấm vé sớm trước một vòng đấu. Khi đó, U22 Việt Nam có 9 điểm sau 3 trận đầu và Malaysia chỉ có được 3 điểm trong khi vòng bảng còn một trận đấu. Trong trường hợp hai đội bóng hòa nhau, U22 Việt Nam cũng sẽ giành vé đi tiếp nếu như đánh bại U22 Malaysia ở lượt trận thứ tư. Như vậy là với việc ngồi chơi xây nước, xem hai đối thủ đối đầu nhau, U22 Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất lớn. Không những thế, thầy trò huấn luyện viên Chozier còn có quỹ thời gian nghỉ ngơi lên đến là 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp U22 Malaysia. Vậy thì người Thái ngại Malaysia hơn hay là ngại Việt Nam hơn? Ở trước thềm SEA Games 32, huyền thoại bóng đá Thái Lan Wijaya Lauhakun đã từng khẳng định U22 Malaysia đáng ngại hơn nhiều so với đương kim vô địch U22 Việt Nam. Nhận định đó không phải là không có cơ sở. Theo tôi, Malaysia là ứng viên sáng giá nhất tại SEA Games này, sau đó mới tới đương kim vô địch Việt Nam. Nhưng Thái Lan sẽ là đối thủ chính của Malaysia. Lao Hakun đã chia sẻ như thế trên tờ Seoul Sport khi đánh giá về cuộc đua giành hai tấm vé ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Malaysia luôn khó nhằn đối với Thái Lan. Truyền thông Thái Lan cho rằng đội nhà sẽ gặp khó khăn trước U22 Việt Nam. Đội bóng đã từng hạ họ ở chung kết SEA Games 31. Nhưng Lao Hakun, người đứng đã từng thi đấu ở Nhật Bản, Đức và hiện là giám đốc kỹ thuật của Chonburi thì lại không nghĩ vậy. Theo ông, Malaysia đã tập trung một thời gian dài và xây dựng được lối chơi tập thể tốt. Phải chăng Lao Hakon mới chỉ nhìn vào màn trình diễn của U2 Malaysia ở giải giao hữu Merlion Cup khi họ đánh bại cả U2 Campuchia với tỷ số 4-2 và U2 Hồng Kông để bước lên ngôi vô địch. Thực tế thì trước đó U2 Malaysia đã từng trải qua một năm thất bại nhiều hơn là thành công. Đầu năm ngoái thì đội bóng này đã thua U2 Lào ở cả hai trận tại giải U23 Đông Nam Á và trong hành trình khởi động cho SEA Games 31, họ thua nốt U22 Timor Leste. Tại Việt Nam, Malaysia lọt vào bán kết nhưng thua Việt Nam rồi thua nốt U22 Indonesia sau những loạt luân lưu ở trận tranh huy chương đồng. Tại vòng chung kết U23 châu Á, Malaysia thì thua cả 3 trận, đứng bét bảng C với hiệu số bàn thắng bại là 1-9. Nhưng có một điểm đáng lưu ý trong trận gia quân tại SEA Games 31, U22 Malaysia đã lội ngược dòng, cột ngã U22 Thái Lan 2-1. Đó là chiến thắng thứ 3 của U22 Malaysia trước U22 Thái Lan trong 4 lần họ đã từng chạm trán nhau ở cấp độ SEA Games. Ở hai lần trước đó vào các năm 2009, 2011, người Mã thậm chí còn khiến người Thái ngậm ngùi về nước ngay từ vòng bảng. Còn họ thì bước lên ngôi vô địch. Trong những hành trình giành huy chương vàng SEA Games năm 1979 và 1989, khi giải đấu còn là dành cho các đội tuyển quốc gia. Malaysia cũng đều từng đánh bại Thái Lan. Thậm chí là ngay cả trong thời điểm Thái Lan lên đỉnh Đông Nam Á, Malaysia vẫn là một chướng ngại vật lớn với họ. Thất bại 0-1 tại Bukit Jalil hồi đầu năm nay tại bán kết lượt đi AFF Cup 2022 là một minh chứng. Khi trận bán kết lượt về, Thái Lan đã trải qua bảy trận liên tiếp không thắng Malaysia với 5 thua và 2 hòa. Đại chiến cho tấm vé bán kết để công bằng mà nói trong cuộc đua giành tam mã giành hai vé bán kết tại bảng B. U22 Việt Nam chơi thiếu thuyết phục nhất cho dù đang tạm thời dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối. U22 Thái Lan và U22 Malaysia thì khác. Dù phong cách chiến thắng của họ khá khác nhau, U22 Thái Lan đã thong dong và thắng nhẹ nhàng U22 Singapore 3-1, trong khi U22 Malaysia thắng hủy diệt U22 Lào đến 5-1. Ở trận so tài này giữa họ, nếu có kết quả thắng thua sẽ mang lại sự đánh giá chính xác hơn cho cơ hội đi tiếp ở vòng bán kết. Xét về lực lượng, Thái Lan đang được đánh giá trội hơn với những cầu thủ đã thể hiện năng lực ở Thai League như là Jonathan Kemri, Evan Dolo, Terasak Pofimai. Kết hợp với những ngôi sao đang đào nước ngoài như là Chayapipat, Sunpun Pasuk, Achipon, Kerirum. Trái lại thì Malaysia lại không có nhiều cầu thủ nổi bật khi mà ngôi sao lớn nhất của họ là Lukman Hakim không được câu lạc bộ chủ quản của Phần Lan là Jarovic nhà về. Nhưng cái cách mà U22 Malaysia hủy diệt Lào 5-1 dù trong đó có hai bàn phản lưới cho thấy được đội bóng này đang dần ổn định dưới bàn tay của Elavarasan. Đó là trận đấu U22 Malaysia chơi đơn giản, không dườm già nhưng hiệu quả. Về cơ bản thì họ đã phát huy tốt những thế mạnh sở trường là khả năng tấn công biên, thể lực dồi dào và tốc độ tốt. So với cầu thủ U22 Việt Nam thì Malaysia có thể lực và tốc độ tốt hơn, cho nên đối thủ có để cho họ nhiều khoảng trống thì sẽ có thể phải trả giá đắt. Để so sánh, U22 Việt Nam vẫn còn đang dần bắt nhịp với sự chuyển đổi về triết lý bóng đá kiểu phòng ngự phản công của ông Park sang kiểm soát bóng của huấn luyện viên Chozier. Hiệu quả tấn công của U22 Việt Nam rõ ràng là chưa cao khi các cầu thủ có dứt điểm thiếu chính xác, trong khi hàng phòng ngự thì vẫn còn sơ hở. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà ông Lao Hakon tin rằng U22 Thái Lan vẫn ngại U22 Malaysia hơn là U22 Việt Nam.